Hello, xin kính chào đại gia đình thân yêu nha Một buổi chiều rất là vui vẻ nha Hello, đại gia đình kính mến nha Và chúng ta không quên chia sẻ và bình luận cho một lượt nha Là điều quý nhất nha cả nhà, thân mến nha Ồ. Oh. <clears throat> Còn ờ, hôm nay Minh Thư giới thiệu cho cả nhà nha đó món vịt quay nha đó một con vịt chà bá ừ. lửa nó gần 4 kg nha to lắm ồ nhưng con vịt chà bá lửa gần 4 kg nha cả nhà to khủng khiếp luôn to bằng cái bàn luôn wow ừ. đó và chúng ta sẽ ăn các loại rau rau nha đó sẽ có một uh, loại rau gia vị dành kèm theo trong món vịt nha oh, rau rất là ngon đó chúng ta sẽ ăn thêm các món dưa chua và dưa leo kèm theo nha cả nhà rất là ách wow nhìn rất là ngon bắt mắt à, dạ. kèm theo với bánh mì nha rồi bây giờ không chờ đợi lắm nữa chúng ta ăn thôi mời đi Này. quốc thôi đó các loại ớt và dưa leo oh, và hành tím ăn đây quốc vô hốt đi ăn đi con ăn đi đó rất là ăn đi nọ trong ừ. thời gian dây lát minh nguyễn đã lấy ừ. dao để cắt bánh mì à, không sẽ ăn luôn sẽ ăn luôn sẽ ăn luôn xin mời cả nhà nghe chúng ta xin mời vô rất ngon ừ, chấm một miếng nha cả nhà mà cái là ừ. Ừ. nhìn nước sốt này nước sốt ừ, của của trong con vịt nè trong lòng con vịt lấy ra ừ. Ờ. Ừ, nước sốt là ngon nào là táo nào là kim chi nó mèo là các thứ ừ, rất là ok ừ, nhìn rất ngon ừ. quá đã ừ. mời nha ừ. Ừ. chấm đậu á mời cả nhà ăn ừ. mời mọi người nha ừ, ngon quá uhm. phương đã cái thế đi ừ. Ừ. không sao ừ. Ừ. đã cái thế rồi ừ. ừ. ngon ừ. Ừ. Hương bỏ không? Dạ, nó còn ngon uhm, đã quá cả nhà hấp dẫn quá uhm, ngon ngon ngon à, đó, nấm mèo kim châm nha đã quá quá đã sốt rất là ngon nè ừ, táo tàu đầy đủ nha ừ. rất là dai ngon cả nhà ừ, thơm lắm ừ, thịt này của người ờ, gốc của người hoa đây của ba tàu làm này rất là ngon ừ, kỹ lưỡng bài bản ba bốn đời luôn này cha truyền con nói làm cái món này rất là ngon ừ. đã đó đúng rồi chính xác sữa ngon rồi ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ôi được dịch này bán rất là đắt nha mọi người phải đông khách lắm phải đứng chờ xếp hàng ừ. mua được ừ. đông người không có mua được chứ phải đi dễ đâu Ừ. Ngon nhà không? Ừ. Ok. Mình rất là ăn. Lại lên rừng ăn. Ừ. Quá. chén nước sốt rất là ngon mọi người uhm. phải ếch quá uhm. Ừ. chén nước sốt rất là tuyệt chấm ngon tuyệt chiêu làm nó hơi trưa hơi đói bụng mà đói bụng ăn vẫn ngon cả nhà ừ. dài thơm lắm ừ. nhìn thấy hấp dẫn đúng là dịch đồng nên ta làm ra ừ ừ. Ừ, ừ. ừ, ngon quá ừ. Ừ. hấp trại đi mất vô ừ. Ừ. Ừ. Ừ. đúng rồi ngon quá quá hấp dẫn cả nhà ngon ơi là ngon ừ. cả nhà yêu thương kênh của Minh Bà Rồ xin chia sẻ cho mọi lượt nha rất là ngon mùi còn bá cháy luôn uhm. Ừ, cho ăn bá cháy một cái luôn uhm. đầy đủ rau gia vị nhìn ngon lắm cả nhà ai mà đã từng ăn rau gia vị rồi thấy ghiền lắm mà lấy là không cái này làm hơi trưa nhưng nó bụng rất ăn rất là ngon nhìn thấy ghiền luôn ừ. anh nhục gầm bắn ngon, đúng rồi Ngon hả? À? Ừ. Rất ngon luôn. Đỉnh. Đỉnh ngon luôn. Ừ. là quá đỉnh. Ừ. nếu không xếp hàng giãn cách là bây giờ quay video được cả nhà ừ, xếp hàng giãn cách nên phải xếp hàng chờ mà đúng phải đứng từ đi xa ra mới mua được hàng ừ, chắc đúng, luôn. đúng thiệt là là làm anh thư với Mai Nguyễn quay quay cái đoạn đi luôn à ừ. Ê, dịch nó dịch ừ, dịch mình quay không có được ừ. tiếp cận người ta khó đúng không ừ. con hơi ngại ừ. đúng rồi khi tiếp xúc với mình ừ. Tại vì lay do giặt bắn Nó ừ. hơi nhà hơn Ừ Thôi mũi Ừ, ăn Vâng vâng Nó hạ Nó hạ Chuyện quan rồi khác Ừ ờ. Ngày trước vậy đây Nhà yêu thương kênh Minh Bà Rồ Minh Nguyễn ừ, Bình Dương Dương Chữ màu đỏ đăng ký bên dưới ừ. Hình ừ. bấm vô một lượt Nếu chữ đăng ký màu đỏ mất Mất Không còn màu đỏ nữa là thành công Sẽ nhận được video clip mới nhất ừ. hàng ngày hoàn toàn miễn phí vâng. nha mọi người cảm ơn cả nhà đã theo dõi và trong clip có điều gì thiếu sót mong mọi người thông cảm nha ừ. Vâng, cảm ơn rất nhiều chúc cả nhà sức khỏe và thành công trên một lĩnh vực nha và bỏ qua là minh thư và ekip ừ. minh nguyễn Ừ, cảm ơn cả nhà nha và đại gia đình thân yêu nha đã theo ừ, và theo dõi từ đầu đến giờ nha và chúc cả nhà sức khỏe nha thành công trên mọi lĩnh vực là điều may mắn nhất nha và tuân thủ 5 k à, là điều quý ừ, và bây giờ ekip chương trình và Minh Thư cùng với đại gia đình nha xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye bye bye bye